Nga có thể đã bắt đầu rút khỏi phía tây Kherson và cuộc rút quân này có thể sẽ kéo dài trong nhiều tuần. Tuy nhiên, việc này sẽ không diễn ra suôn sẻ nếu Ukraine tấn công. Theo chuyên gia quân sự Baros, Kherson là lãnh thổ quan trọng về mặt chiến lược đối với Ukraine. Việc quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát một phần Kherson có thể vào cuối năm nay sẽ ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công các khu vực ven biển quan trọng khác ở phía nam gần Biển Đen. Ông Baros nói, chuyên gia Baros giải thích thêm rằng Đánh giá của ISW cho thấy chiến lược của Ukraine là đang tìm cách đẩy lùi lực lượng Nga khỏi phía bắc sông đến Dnipro. Tuy nhiên, rất khó để Ukraine có thể di chuyển qua sông. Các lực lượng Ukraine sẽ có thể chiếm được bờ phía bắc của con sông. Trong số 4 tỉnh mà Tổng thống Nga Putin tuyên bố sắp nhập, Kherson được cho là quan trọng nhất về mặt chiến lược. Kherson kiểm soát cả tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm giữ năm 2014 và cửa sông Dnipro con sông rộng lớn chia đôi Ukraine. Nếu giành lại được Kherson, đồng nghĩa rằng Ukraine sẽ giành lại được một số khu vực ở trên vùng biển vốn là huyết mạch đối với ngành xuất khẩu lương thực, đồng thời giáng mạnh vào uy tín của quân đội Nga. Hiện nay, Nga tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng ở Kherson. Ông Kirill Chemosov, quyền lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, tuần trước tuyên bố thành phố đã biến thành một pháo đài và sẵn sàng nghênh chiến trước các cuộc tấn công của Ukraine. 22 đơn vị phòng thủ tinh nhuệ với nòng cốt là các đơn vị lính dù thiện chiến đang được tăng cường để củng cố cho tuyến phòng ngự của Nga tại Kherson. Ngoài ra, chính quyền thân Nga tại Kherson cũng thông báo thành lập lực lượng dân quân địa phương nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ cho thành phố này. Tuy nhiên, Nga đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Điện Kremlin mới đây đã thừa nhận rằng quân đội Nga đang gặp vấn đề với các trang thiết bị và vũ khí. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, mặc dù một số vấn đề vẫn tồn tại, Tuy nhiên, các biện pháp đã được triển khai nhanh chóng để khắc phục. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy vấn đề đối với các khí tài hạng nặng của Nga chiến trường còn nghiêm trọng hơn. Đạn pháo Nga đã sắp hết, trong khi kho tên lửa chính xác tầm xa cũng dần cạn. Đây được cho là lý do mà Nga tăng cường sử dụng máy bay không người lái UAV giá rẻ để tập kích Ukraine trong vài tuần qua. Theo ông Andrew Medrum, bình luận viên của hãng tin AP, quân đội Nga đã gặp khó khăn lớn khi đối đầu với quân đội Ukraine liên tục được phương Tây hỗ trợ trong 8 tháng Bên cạnh đó, nhiều tân binh nhập ngũ trong đợt huy động quân mới nhất của nước này đã không được cung cấp đủ những trang bị cơ bản như là giữ ấm quân phục, bộ cứu thương hay là áo giáp. Đây sẽ là cơ hội lớn cho Ukraine nếu quốc gia này tăng cường phản công vào thời điểm hiện tại. Nếu quân đội Nga không kịp huy động lực lượng, Ukraine có thể sẽ xoay chuyển tình thế nhanh hơn dự kiến. Ông Menrul đánh giá. Theo đánh giá của tình báo Mỹ, quân đội Ukraine có cơ hội đạt được chiến thắng trước quân đội Nga trong 6 tuần tới